Chào toàn thể anh em Hôm nay công nghệ 4.0 giới thiệu đến cho anh em đến một cái siêu phẩm để cho anh em ra ngoài săn bắt hổ báo cáo trồn anh em nhé Thì như thường thường anh em ra ngoài sòng sới Bây giờ rất là nhiều hổ báo cáo trồn không có gà để cho anh em đi săn bắt nữa Đồ đạc anh em không cho được vào sòng, vào sới, vào cuộc chơi Thì hôm nay anh em nào đang thua tha, đang lọ lần Đấy thì anh em tập trung coi hết cái clip hôm nay công nghệ 4.0 sẽ giới thiệu đến cho anh em đến một cái siêu phẩm ra ngoài sắp đĩa bịp không cần phải đưa đồ đạc vào anh em nhé anh em nào đang thua tha hãy quay kỹ clip đấy thì hôm nay giới thiệu đến cho anh em đến cái thuốc điện từ 1,5V đấy thuốc điện từ 1,5V này nó có chức năng báo chắc lẻ qua thông qua cái à, cục báo dung này cục báo dung này mình đã ngụy trang vào chiếc máy 1280 khi chơi anh em chỉ cần đeo mang giấu cái máy này trong người bôi cái uh, bôi thuốc đồng bốn mặt vào ờ, ờ, bốn mặt đen hoặc bốn mặt trắng đây cái um, quân này tôi đã bôi được tầm khoảng chục giây rồi anh em yên tâm bôi 5 đến 10 giây thì là anh em có thể dùng được luôn thì trước khi vào test máy à, test à, cái hàng à, thuốc điện tử này thì mình sẽ bấm cái đồng hồ dây này để chứng minh cho anh em biết là clip mình làm lên là 100% không hề có sự giàn dựng cũng như là cắt ghép video chỉnh sửa video anh em nhé đấy thì thông thường vào à, một cuộc chơi anh em như thường lệ anh em vẫn phải lồng một bộ quân một cái đĩa và một cái bát đấy chẳng hạn nhưng cái công nghệ 4.0 này thì lưu ý bao anh em đến thẳng cửa hàng anh em test hàng thoải mái trước khi lấy anh em nhé bao anh em cầm bát đĩa quân cán của nhà anh em đến tôi chỉ cần dùng cái lọ thuốc này thôi dùng cái hàng thuốc này thì chỉ sợ không có sòng không có sân bãi để anh em đánh thôi còn đánh đâu là thằng đó anh em nhé thì bây giờ anh em hãy cùng tôi trải nghiệm cái uh, thuốc điện từ 1,5V này để xem độ chuẩn xác của nó có được đảm bảo như cái lời của tôi nói không anh em nhé đấy thì bây giờ ra ngoài không cần phải bát đĩa con cán gì cả cái quân này thì tôi đã bôi rồi bây giờ tôi sẽ kiểm tra bát đĩa quân cán cho anh em xem đấy anh em chỉ cần bôi tầm khoảng 5 đến 10 giây là nó sẽ có hiệu nghiệm luôn và cái à, bắt tín hiệu vào cái máy này thì bây giờ tôi lắp pin phát là nó sẽ à, có tín hiệu luôn nhưng mà trước khi vào test thì tôi sẽ kiểm tra bát đĩa con cán để cho anh em tin một lần nữa đây anh em yên tâm nhá hàng này thì đã vào sòng vào sới trôi ở mầm rồi anh em này yeah. quân cán thì anh em yên tâm một điều là đây đĩa là đĩa xanh chín luôn anh em này Đấy, bát là bát xanh chín anh em này nhá bát là bát xanh chín luôn anh em nhá đấy lưu ý với anh em là anh em không sợ là quân cán khi bôi thuốc lên là nó không 100 trăm là không hút làm châm bởi vì cái à, thuốc cái, cái quân này ấy, cái thuốc này nó không có liên quan gì đến hàng à, tính từ lam trông cả nên anh em yên tâm anh em sử dụng anh em yên tâm nhá nó không để lại một tí tàn tích gì cả đây đây chính là chiếc kẹp lam trầm đây anh em này giờ đây chính là chiếc kẹp lam trầm quân cán thì hoàn toàn 100 là, là không à, bị dính gì cả nên anh em yên tâm đây khi dùng anh em sắm cho mình à, đôi quả binh tẹo này anh em lắp vào cái máy này tối đa bôi quân à, bôi thuốc vào quân vị tối đa là 5 tiếng 5 tiếng liên tục anh em nhá nếu mà anh em đánh quá 5 tiếng thì anh em lại phải bôi lại đấy anh em sắm cho tôi mới quả pin à, tiểu này cái máy này cự ly từ máy đến quân vị là tối đa 2 mét anh em ngồi 30 phân 50 phân 1 mét mét rưỡi đến 2 mét máy báo hoàn toàn bình thường đấy lưu ý với cái hàng này là nó cách biệt xa nó là loại thứ ba của cái môn đánh sóc đĩa bịch thứ nhất là đánh cả một ống dây dựa loằng ngoằng dùng trên hai ba mươi nhịp à, thứ hai là hàng từ đánh à, lam châm đánh à, quân từ đấy anh em nào vào cái hàng đấy rồi thì biết đánh cái đấy nó cũng rất là gọn nhẹ nhưng nó hay bị rung loạn anh em nhé đến cái công nghệ thứ ba 4.0 này hàng hoàn toàn 100% là không bị rung loạn đấy nhịp rung và cái nguyên lý hoạt động của nó hết sức bình thường hết sức là đơn giản anh em chỉ đeo mang cái máy trong người một nhịp máy rung một nhịp thì nó ra lẻ ba đen ba trắng đấy rung sấp 2 thì nó là tiếng hai nhịp đấy tứ tử đen tứ tử trắng là hoàn toàn 100 trăm là máy không báo anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ để cái um, máy rung này ra ngoài cái bát để cho anh em cùng cảm nhận cái độ rung chắc nẻ của nó đây tôi sẽ để đây tối đa là 2 mét quay đầu anh em nhé đấy. lưu ý với anh em là cái máy này rung cực êm luôn đấy rung cực êm luôn đấy tôi lắp pin phát là có tín hiệu luôn này rồi bây giờ tôi sẽ sóc cho anh em sóc xanh chín cho anh em 1 đến 2 tiếng xong rồi tôi sẽ đập bát đĩa để kiểm chứng cho anh em dùng một nhịp nó này anh em này một hai giây là máy sẽ báo kết quả luôn cho anh em anh em yên tâm là hàng này là hàng mới nhất đỉnh nhất bây giờ dung một nhịp vẫn lẻ anh em này chưa bà đen thử tiếng nữa cho anh em bát đĩa vị là của người ta anh em nhé anh em lưu ý là bát đĩa vị là của người ta dung một nhịp là lẻ này đấy vẫn bà trắng này anh em này anh em cảm nhận độ rung nhé rung một nhịp vẫn bật vẫn bật cầu anh em này vẫn lẻ này chưa vẫn ba trắng này anh em này thử tiếng nữa cho anh em ai cầm cái được không nhất thiết anh em cầm cái không dung nó là tứ tử anh em đánh sạch mặt chắn cho mình này tứ tử này chưa chuẩn đét luôn thử cách bàn nữa cho anh em cái hàng thuốc này anh em bôi trên mọi vị nhá vẫn nguyên vị vẫn à, tứ tử anh em này vừa tứ đen bây giờ là tứ trắng thử lại canh bằng nữa cho anh em anh em mua hàng là anh em được đến cửa hàng kiểm tra hàng dung hai nhịp hai nhịp là sấp hai anh em vẫn đánh cầu chẵn cho mình nhá chuẩn đét luôn thử canh bằng nữa cho anh em anh em mua hàng anh em yên tâm là anh em sẽ được kiểm tra hàng trước khi lấy dung hai nhịp vẫn là sấp hai anh em này chưa chuẩn đét luôn đấy thế bây giờ tôi sẽ ngửa mặt lẻ luôn thì nó sẽ dung luôn cho anh em này ba đen ba trắng này tứ tử hoàn toàn không dung anh em này nha dạ. tôi để sấp hai nó dung hai nhịp cho anh em này nha dạ, chuẩn nét luôn tứ tử hoàn toàn không dung đấy anh em tứ tử làm gì làm cứ về tứ tử thì nó sẽ không dung đấy lẻ một dung và sấp hai hai dung nó rất là dễ dùng anh em nào ở quanh khu vực hà nội anh em đến bến xe miền đông à, mỹ đình và bến xe giáp bát anh em nào ở trong sài gòn anh em qua bến xe miền đông để kiểm chứng hàng tận nhà anh em mang bao anh em mang bát đĩa quân cán đến mình chỉ cần dùng hộp thuốc này thôi những anh em nào không đến được nhà mình thì anh em lưu ý ở trên hộp thuốc này nó có hướng dẫn cách sử dụng rồi anh em chỉ cần đọc cái là anh em sử dụng được thôi máy này thì nó anh anh em có thể ngụy trang trên mọi vật dụng khác nhau ví dụ như khách vừa rồi đã đặt tôi là làm vào cái máy um, uh, cái, cái um, uh, chìa khóa ô tô đây này tôi đã làm xong rồi mặt lẻ nó rung ngay anh em này nhá đây tôi để đây cho anh em này nhá mặt nẻ nó rung ngay này bật một phát anh em đợi tầm 5 giây nó sẽ rung luôn yeah, dạ, nó rung cực êm luôn nên anh em yên tâm anh em sử dụng anh em yên tâm đấy thì anh em nào có nhu cầu anh em liên hệ cho mình theo hai số ở trên màn hình đấy rồi đến ờ, thẳng ờ, cơ sở nhà mình để kiểm chứng hàng cũng như là test hàng anh em nhé đấy thì thời gian clip ở trên ờ, Facebook thì nó có có hạn thì là mình sẽ dừng clip ở đây à, xin chào anh em Chào toàn thể anh em Hôm nay à, công nghệ 4.0 sẽ giới thiệu đến cho anh em đến một cái siêu phẩm Giúp anh em ra ngoài đánh sóc đĩa bịp cũng như là vào sòng vào sới Đấy. Anh em không đưa đồ vào được Bát đĩa quân vị không cần Riêng cái hàng này nó là cái hàng xanh chín mới nhất hiện nay anh em nhé Mới nhất trên thị trường hiện nay Ở Trong giới cờ bạc thì à, như anh em đã biết rồi Trước kia thì anh em à, phải đưa đồ vào thì anh em mới bịp được ít nhất là một bộ quân hoặc cái đĩa hoặc cái bát Như cái công nghệ 4.0 hiện nay thì anh em không cần phải bát đĩa quân vị nữa Đấy. cái hàng này mới nhất của cái ờ, trên thị trường thì đây chính là hôm nay mình giới thiệu cho anh em là nước điện từ 1,5V anh em nhé nước điện từ 1,5V này nó sẽ báo chẵn lẻ thông qua một cái ờ, thiết bị báo dung này anh em này đây chính là chiếc thiết bị báo dung mình đã ngụy trang vào chiếc máy 1280 Đấy, nhìn rất là nhìn mắt thường thì không phân biệt được đây chính là chiếc à, điện thoại giả anh em nhé Đấy, đây thì trước khi vào test hàng cho anh em thì mình sẽ bấm cái đồng hồ dây này lên để cho anh em biết là cái clip mình làm đây là 100% không hề có sự dàn dựng cũng như là cắt ghép chỉnh sửa video gì hết anh em nhé làm thực tế người thật việc thật luôn cho anh em thì cái hàng này thì mình trong nghề gần 20 năm nay rồi nhưng nó là cái hàng đỉnh của đỉnh luôn Đấy, không cần bát đĩa con cán Đấy dung gọn nhẹ không bị rung loạn hoàn toàn là không bị rung loạn đấy ngày xưa anh em đánh hàng ống thì anh em biết nó rung hơn 20 nhịp gần 30 nhịp đấy còn cái hàng từ hàng từ thì nó sẽ bị rung loạn nếu anh em đánh à, không bị động thì nó sẽ rung chuẩn nhưng cái hàng này ưu điểm và nhược điểm lớn nhất của nó là nhược điểm mình nói nhược điểm nhược điểm thì anh em không cần phải à, đồ đạc gì cả còn ưu điểm thì anh em biết rồi đánh hoàn toàn xanh chín khi anh em bôi cái thuốc này lên bề mặt quân vị nó sẽ không để lại một tí tăng tích cũng như là dấu vết gì anh em nhé đây chính là chiếc bộ quân mình đã cắt xong rồi mình đã bôi được tầm khoảng 10 giây rồi thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em trước khi vào test thì mình sẽ kiểm tra bát đĩa quân cán cho anh em nhé đây chính là chiếc kẹp nam châm khi anh em bôi cái quân này lên thì anh em yên tâm một điều là nó sẽ không bị dính níu gì nam châm nó không có tính từ nam châm nên anh em yên tâm đây nó không có tính từ năm cho nên anh em yên tâm là nó sẽ không bị dính líu thì bát đĩa là hoàn toàn xanh chín và mình sẽ bật cái ờ, đèn pin mình để soi cho anh em đây chính là chiếc bát bình thường ăn cơm ở nhà đĩa cũng là đĩa bình thường đấy anh em này chưa chuẩn đẹp luôn đấy. anh em mua hàng là anh em được kiểm tra hàng trước khi lấy anh em nhé anh em yên yên tâm một điều là mua hàng là được đến nhà mình kiểm tra hàng trước khi lấy đấy còn anh em nào không đến được thì anh em yên tâm ở trên hộp thuốc này nó đã có cái um, nó đã có cái uh, giấy hướng dẫn sử dụng rồi anh em này anh em đọc cái là anh em sẽ uh, dùng được luôn đấy thì bây giờ tôi sẽ uh, nắp cái pin này vào tôi sẽ test cho anh em thì anh em có thể ngụy trang cái máy này ở trên uh, mọi vật dụng khác nhau ví dụ như là cái uh, uh, chìa khóa ô tô này đây mình đã làm cái chìa khóa ô tô ở bên trong có chứa thiết bị báo dung rồi mình sẽ uh, đây là của khách ở bên nước ngoài còn bây giờ tôi sẽ anh em mua dùng anh em sẽ à, mua một đôi quả pin tiểu Đấy, pin tiểu là anh em mua ngoài quán tạp hóa rất là nhiều thì cự ly từ cái à, máy đến bộ quân tối đa là được 2 mét anh em có thể ngồi 3 4 phân 50 phân hoặc 1 mét mét rưỡi máy nó báo hoàn toàn bình thường và chuẩn chuẩn xác cho anh em Đấy, đây mình sẽ nắp cho anh em lẻ rung một nhịp sấp 2 rung hai nhịp tứ tử nó hoàn toàn là không báo tứ đen tứ trắng thì hoàn toàn không dung ba đen ba trắng thì dung một nhịp đây mình sẽ để vào cái bát này rồi mình sẽ ngửa cho anh em xem này tứ tử này thì hoàn toàn không dung nhưng mà về lẻ phát này dung ngay một nhịp đấy sấp hai hai nhịp đấy ba đen ba trắng một nhịp hết tứ đen tứ trắng hoàn toàn không báo đấy thế bây giờ mình sẽ à, sóc cho anh em vài tiếng và mình sẽ để cái um, thiết bị báo dung này qua cái ờ, bát này đi để cho anh em cùng cảm nhận cái độ dung chẵn lẻ chuẩn xác của nó anh em nhé lưu ý với em là anh em ngồi đêm kể cả anh em ngồi đêm yên tĩnh như nào thì người ngồi bên cạnh hoàn toàn sẽ không phát hiện được cái tiếng rung anh em nhé nó rung cực êm luôn Đây, sẽ sóc để tiếng tiếng trắng sóc cho anh em là tiếng này một hai giây này báo luôn cho anh em một nhịp nó về lẻ anh em này chưa quân chồng quân chéo máy báo bình thường anh em này đây là Đấy, rất là chuẩn luôn cái hàng này quân trồng quân chéo không ảnh hưởng gì anh em nhé dung hai nhịp về sấp hai chuẩn đét luôn anh em này anh em đánh tự tin luôn vẫn dung hai nhịp nguyên vị sấp hai anh em này chuẩn xác luôn này, chẵn này một nhịp là lẻ này cái hàng này để cho anh em nào ra ngoài anh em đi săn bắt hổ báo cáo trồn đấy anh em đi săn bắt sói bởi vì công nghệ vào thời buổi hiện nay thì không có gà để cho anh em đi bắt nữa anh em bắt luôn sói anh em không cần bắt gà nữa đấy thì cái hàng này chỉ sợ là anh em ra ngoài anh em không có sòng sới để anh em chơi thôi còn nếu mà đánh là được tiền anh em nhá đấy trăm trận trăm thắng luôn khẳng định luôn với anh em thế để tính tứ tử sóc lại vài tiếng nữa cho anh em đấy, tiếng này tiếng kết của mình luôn này rung một nhịp xuống cả cái ờ, xe luôn để đánh lẻ luôn anh em này lẻ này ba đen ba trắng rung một nhịp như nhau hết đó chuẩn xác luôn cho anh em hai nhịp nó về sấp hai đấy thì anh em nào có nhu cầu anh em liên hệ cho mình theo hai số điện thoại mình sẽ tư vấn cho anh em xin chào anh em